con này nó không hốc rồi đánh nhau đánh nhau đấy đấy quay đuổi đuổi nhau đuổi nhau nó có bơi đâu nó chạy đấy nó không đuổi nhau nó không đúng kẹ đúng đôi rồi nó không kiểu nó không lấn chân đấy cái hà thế nào